Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với cái tên uh, ờ, Tiến bóng đá nha anh em. Thì uh, trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại cái giải đấu ngoại Anh. Đó trận đấu cuối cùng được diễn ra vào phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai giữa cái thằng Leeds uh, United với Leicester City thì cái trận này được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ khuya ngày mai 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nhé anh em trận này thuộc vòng thứ 33 tại giải Ngoại hạng Anh này thì trước đó có hai trận đấu giữa Wolves với Crystal Palace diễn ra vào lúc 1 giờ 30 cùng với Aston Villa với Fulham diễn ra vào lúc 1 giờ 45 thì tiến cũng đã lên cho anh em hai cái video của hai trận đấu này tại cái kênh uh, tiếng bóng đá đây tại kênh tiếng bóng đá này thì tiến cũng sẽ lên thêm một cái video cuối cùng giữa thằng Leeds với Leicester uh, trận đấu qua muộn vào đêm nay tại kênh tiếng bóng đá luôn nha anh em đó thì uh, trước khi mà anh em xem phân tích và nhận định về cặp đấu này cũng như đưa ra những cái sự lựa chọn của tiến dành cho anh em có thể tham khảo đầu tư ấy thì anh em đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cùng với kênh tiếng sâu kèo luôn nha anh em đó và cái mục tiêu của tiến ở cái uh, à, từ ngày hôm nay từ ngày 25 hôm nay cho đến à, cuối tháng sau thì tiếng mong anh em sẽ ủng hộ hai cái kênh của tiến. đó thứ nhất là kênh uh, ờ, tiếng sau kèo này sẽ đạt lên cái mốc là hai ca sub cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá sẽ lên được cái mốc là một ca sub đến một ca năm sub đó thì tiến cũng sẽ uh, cảm ơn tất cả anh em uh, thời gian qua đã ủng hộ tiến. đó thì từ ngay cái lúc video này cũng như những cái video sắp tới mà Tiến lên tại hai cái kênh YouTube của Tiến thì anh em chỉ cần bình luận một cái tỷ số cuối cùng của trận đấu thôi. Đó và nhớ để là một cái lượt like trong mỗi video mà Tiến đăng lên. Đó và để lại bình luận tỷ số cuối cùng thì Tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận chuẩn nhất, sớm nhất, nhanh nhất về cái kết quả cuối cùng của trận đấu ấy trong mỗi video mà Tiến đăng luôn nhá Thì Tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em. Đó để uh, bù lại cái sự mà ủng hộ của anh em đã dành cho Tiến cái thời gian qua. Ok thì quay trở lại với cái video này. Đó, như cũng như là trận đấu giữa Leeds United với Leicester thì trước tiên uh, Tiến sẽ cho anh em xem về cái bảng xếp hạng của hai cái đội bóng này tại ngoại hạng Anh sau 32 vòng đấu vừa qua. Đây. Thì hiện tại đội chủ nhà Leeds lẫn đội khách ờ, Leicester thì đang có được có một cái vị trí khá là cân bằng nhau trên các bảng xếp hạng ngoại ngành đó đều ở cái vị trí là khá là nguy hiểm luôn anh em đó uh, cái thằng uh, Leeds United thì nó đang có được uh, 29 điểm sau 30, 32 vòng đấu 7 thắng 8 hòa và 17 thất bại ghi được 41 uh, bàn thắng để thủng lưới 62 bàn còn về uh, đội khách Leicester thì có được 28 bàn 28 điểm sau 32 vòng đấu, 8 thắng 4 hòa và 20 thất bại, ghi được 43 bàn thắng và để thủng lưới 56 bàn. Đó, thì cái phong độ anh em nhìn này, về cái phong độ bàn thắng thua lẫn uh, cái thành tích ghi bàn của hai đội cũng khá là cân bằng nhau nha anh em. Đó vì cái số điểm cũng là 29 so với 28, lít chỉ hơn cái thằng Leicester với một điểm cách biệt mà thôi. Và đặc biệt là hai cái đội bóng này đều đang thuộc cái nhóm là uh, đang bám sát cái nhóm là, là cái nhóm nguy hiểm đó cái nhóm gớt hạn cái mùa giải năm nay khi mà ở vị trí thứ 18 19 lẫn 20 Everton, uh, Nottingham cùng với Southampton thì cũng đều có được là 28, 27 và 24 điểm. Đó thậm chí là Leicester đang bằng điểm với Everton ở cái nhóm uh, gớt hạng gần nhất. Đó nhưng mà may một điều Leicester xếp trên do hơn về cái hiệu số bàn thắng mà thôi. Đó, còn Leeds thì cũng không khá hơn khi mà nó chỉ hơn được cái vị trí gớt hạng gần nhất là Everton với một điểm cách biệt mà thôi. Đấy, à, nói chung nói chung là ghiên tí nhìn nhận vào cái trận đấu này à, cũng như là mang tính chắc là một cái trận chung kết ngược rất là cao nha anh em đó một cái trận chung kết ở cái nửa cuối bảng xếp hạng anh em đó về cái điểm số mà kiếm được ở trận đấu này cực kỳ quan trọng đối với hai đội luôn chỉ cần hai đội mà hòa thôi cũng sẽ rơi vào một cái tình thế rất là nguy hiểm đúng không anh em nếu như Leicester lẫn Leeds mà hòa thì thằng Leicester nó sẽ có được 29 điểm Leeds sẽ có được 30 điểm đó và chỉ cần Everton hoặc là thằng Nottingham này hai thằng này mà có một cái chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo rồi chắc chắn sẽ đẩy luôn hai cái vị trí thứ 16 lẫn 17 của Leeds và Leicester xuống vị trí gớt hạn là 18 cùng với 19 để cho nên tiếng chắc chắn một điều là cả hai đội đều muốn giành được một cái chiến thắng với tối ưu là 3 điểm trong cái trận cầu này đó chả ai muốn hòa hoặc thất bại trong cái cuộc đối đầu đêm nay đâu đó nên cái trận đấu này tiến tin là trận đấu mà hấp dẫn nhất uh, tại cái vòng đấu 33 tại ngoại anh ở uh, uh, giai đoạn lượt về này cho nên anh em không nên bỏ lỡ về cái trận cầu này nhá đó thì tiếp theo đây à, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội nhá đây anh em đầu tiên là đội chủ nhà Leeds United thì nó đã có được tổng cộng là à, 3 chiến thắng một hòa và 6 thất bại đó và 6 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì tại cái giải đấu cúp FA nó cũng đã bị cái thằng Fulham loại ờ, khỏi cái giải đấu này với tỷ số là 0-2 đó khi quay lại cái đấu trường ờ, tập trung tại cái giải đấu ngoại hạng Anh thì nó cũng không có khá lên gì mấy khi mà nó đã phải nhận liên tiếp là ba thất bại đó ba thất bại ở những cái lượt trận gần đây nhất và những cái thất bại của Hoàng Leeds thường là khá đậm anh em như thất bại 1-4 ờ, trước Arsenal này cũng như là thất bại 1-5 trước ờ, trước Tom Palace và 1-6 trước Liverpool này và mới đây khi mà làm khách trên sân của Fulham nó lại tiếp tục nhận một một cái thất bại với số đo 1-2 đó thì uh, cũng may cho cái thằng Leeds một điều là trong cái chuỗi mà 10 trận thi đấu gần nhất này tại ngoại Anh nó cũng đã có được uh, 3 chiến thắng và một trận hòa cũng đã mang về 10 điểm cho Leeds United đó thì nói gì nói nó cũng có một cái sự cố gắng uh, cũng như là là cái khát vọng mà để trụ hạng cái mùa giải năm nay cũng cái điều mà kiếm được 10 điểm sau ờ, chính uh, cái vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng cũng đã giúp cho Leeds uh, đang tạm thời là né xa cái nhóm gớt hạng đó cái nhóm nguy hiểm ở trong cái uh, bảng xếp hạng ngoại anh hay thời điểm hiện tại đấy thì đó chỉ là tạm thời thôi nhé anh em đó chắc chắn là sẽ không có gì là là an toàn đối với Leeds nếu như mà nó vẫn giữ cái phong độ uh, tệ như thời điểm này đó khi mà trải qua ba cái trận thua liên tiếp đều là những trận thua đậm trước các đối thủ mà thôi còn về đội khách thì sao về đội khách uh, ờ, Leicester thì cũng không khá gì mấy anh em đó nhưng mà uh, có một điều uh, có một điều để uh, giúp cho anh em có thể uh, tin tưởng vào cái thằng Leicester có được sự cố gắng ở trong cái trận đấu mới đây nhất đó chính là một cái trận thắng 2-1 với cái thằng Wolver này thì anh em thấy này trước đó nó đã trải qua cái chuỗi là chín trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng luôn em đó chỉ có duy nhất là một cái trận hòa một một chiếc Brentford trong khi đó Brentford chơi thiếu người nữa mà nó chả thắng được nữa nó chỉ hòa với Brentford với số một đều thôi còn lại đó là 8 trận thua luôn em đó còn lại là 8 trận thua không có được một một cái trận thắng nào trước uh, các đối thủ hết nhưng mà mới đây nhất sau cái trận thắng 2-1 này trên sân nhà của Wolves chắc chắn cũng sẽ giúp cho Leicester cải thiện được một phần nào đó về cái phong độ cũng như về cái tinh thần để bước vào cái trận chiến với cái thằng Leeds United vào đêm nay đó chắc chắn là cả hai đội đều có quyết tâm trong cái trận cầu này để tiếp tục cái cuộc đua chậu hạng ở cái mùa giải mùa sau đó thì à, anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội trước khi mà đưa những cái sự lựa chọn hay an toàn nhất nha đầu tiên là đội chủ nhà thì anh em có thể thấy là nó đã có được hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm trận là thi được thi đấu trên sân nhà gần nhất tại cái giải đấu ngoại hạng Anh đó tuy hai cái trận thua của nó là khá là đậm đó chính là trận thua 1 năm trước cái thằng chiếc Tom Palace cũng như trận thua 1 6 trước Liverpool nhưng cũng uh, khá khen cho cái thằng uh, lead này đó thì trước đó ba vòng đấu trước đó sau khi uh, trước hai cái trận thua này thì nó đã kiếm được tổng cộng là 7 điểm trên sân nhà của mình đó với hai chiến thắng 1-0 trước Southampton cũng như là 2-1 trước Nottingham này và trận hòa hai đều trước Brighton thì với 7 điểm kiếm được sau 5 vòng đấu được uh, vòng đấu thi đấu trên sân nhà gần nhất cũng là một cái phong độ khá là ổn dành cho Leeds rồi đấy cùng về đội khách Leicester thì nó cũng chỉ có duy nhất một cái chiến thắng gần nhất mà thôi à, gần nhất trên uh, uh, sân nhà của mình mà thôi sau 10 vòng thi đấu gần nhất đấy nhưng mà cái phong độ trên sân khách của nó thì cực kỳ tệ anh em bốn trận liên tiếp không biết 10 chiến thắng luôn đó thua không một chiếc Southampton nè à. Southampton cũng là một đội bóng đang có phong độ cực kỳ tệ nhưng mà nó vẫn không giành được cái chiến ờ, thắng hoặc thậm chí là không có được một điểm trước Southampton luôn đó tiếp theo đó là được thi đấu hơn người trước Brentford nhưng nó vẫn chỉ uh, kiếm được một điểm trước Brentford mà thôi trận hòa một đều và hai trận tiếp theo đó là trận thua 1-2 trước Crystal Palace cũng như là trận thua 1-3 trước Man City ở cái lượt trận sân khách mới đây nhất thì xét về cái phong độ của hai đội chắc chắn là được thi đấu trên sân nhà thì cái thằng Leeds United này sẽ, nó sẽ có cái phong độ nhỉnh hơn đôi phần so với cái thằng Leicester nhưng mà mang về một cái tính chất khá là quan trọng trong cái trận đấu này chắc chắn Leicester nó sẽ thi đấu uh, bùng nổ hơn đó nó sẽ thi đấu quyết liệt hơn trước cái thằng Leeds United này để mang về những cái điểm số tối ưu nhất đúng không em còn Leeds như thế Leeds United cũng vậy đó nó cũng, cũng muốn có được một cái chiến thắng trước Leicester khi mà Leicester có phong độ không được ổn thì đây cũng là một cái cơ hội dành cho Leeds có thể có được cái điểm số trước Leicester nói chung cả hai đội đều đang có một cái phong độ uh, không được ổn cho lắm và cả hai đều muốn cải thiện được những cái thành tích của mình cũng như muốn được uh, rơi vào cái nhóm an toàn đó muốn được uh, kiếm được 3 điểm trong cái trận cầu này đó để có một được một cái vị trí đứng an toàn tại bạn ngoại hạng Anh để tránh cái việc mà phải gớt hạng và chơi ở giải hạng nhất vào mùa sau à, thì tiếp theo đây anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng này đó anh em nhìn vào màn hình có thể thấy là Leicester nó có được hai thắng một hòa và một thất bại ở bốn vòng đối đầu nhau gần nhất đấy à, thắng 2 và 1 và thua 1 ở bốn vòng đối đầu với nhau gần nhất của Leicester trước cái thằng Leeds United thì riêng ở cái ngoại hạng Anh mùa này Leicester nó cũng đã có được một cái chiến thắng đó và là chiến thắng 2-0 à, trước cái thằng Leeds ngay trên sân nhà của mình đấy thì với cái lợi thế ở cái trận thắng lượt đi chắc chắn quay trở lại với lượt lượt uh, Ờ, về ở cái trận trên sân nhà của Leeds ở cái giai đoạn khá là căng thẳng này thì chắc chắn Leeds nó sẽ quyết tâm phục thù hơn so với Leicester nhưng mà ngược lại Leicester nó lại có một được một cái lợi thế khi mà ở hai lần đối đầu nhau gần nhất Leicester toàn thắng trước Leeds và không để thủng lưới bàn nào thì đây chắc chắn cũng là một cái điều gì đó để giúp cho Leicester có thể tự tin hơn vào cái cuộc đối đầu đêm nay dù cho là thi đấu trên sân nhà của cái thằng Leeds United đúng không anh em đó thì anh em hãy đảo qua thêm về cái một ít thông số khác về cái phong độ đối đầu của hai đội trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn tối ưu nhất đó để cho anh em có thể đầu tư nhé đây anh em thì anh em nhìn vào sẽ thấy được là ở 10 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội là cái tỷ về cái tỷ lệ mà về xỉu thẻ 4.5 của cả 10 trên 10 trận đối đầu với nhau là một 100% luôn nhé anh em đó 10 trên 10 trận đối đầu với nhau cả đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt anh em có thể đầu tư vào cho tiếng cái mã kèo thẻ phạt trong trận đấu này đó cũng như 4 trên 5 trận đối đầu với nhau uh, gần nhất thì cả đội cũng có uh, rất là nhiều góc anh em đó có hơn uh, ờ, 10.5 quả góc trên mỗi trận thì nói chung đây chỉ là những cái thông số mà có thể anh em những anh em nào mà hay chơi dựa vào cái thông số để có thể đầu tư ấy thì riêng về cái mã mà 10 trên 10 chặn đụng độ nhau gần nhất thì đều về mức là 4.5 thẻ thì không có việc gì anh em lại không đầu tư thêm vào cái mã xỉu thẻ chặn cầu này đúng không anh em đó đây chỉ là những cái thông số lịch sử đối đầu của đội dành cho những anh em nào mà thích chơi theo cái dạng mà uh, nhìn vào cái thông số nhìn vào cái lịch sử mà chơi đó thì nói chung anh em kết thì có thể đầu tư thôi còn riêng tiến thì cũng uh, công kết gì cái mã kèo là, là xỉu thẻ trong cái trận cầu này lắm dù cho 10 trên 10 trận đụng độ nhau các đội đều về xỉu thẻ vì sao vì hiện tại cái trận cầu này khá là quan trọng đối với hai đội đó khá là quan trọng luôn cả hai chắc chắn là chả muốn hòa ở trận đấu này đâu đó đều có một một muốn một có chiến thắng trước cái đối thủ mà thôi chắc chắn là cả hai đội sẽ thi đấu rất là quyết liệt với nhau và tiến tin trận đấu này sẽ trận đấu này sẽ diễn ra uh, với một cái thế trận mà xảy ra rất là nhiều pha va chạm cũng như sẽ có rất nhiều thẻ phạt trong cái trận cầu điểm này đó còn về cái mã kèo tại góc thì tiến vẫn kết tiến vẫn kết cái mã kèo tại góc ở trận cầu này đó vì cái lối chơi của Fulham lẫn uh, uh, xin lỗi anh em vì cái lối chơi của Leicester lẫn cái thằng Leeds United này cả đội đều có một cái hàng tấn công cũng không đến nổi tệ đâu anh em đó chỉ riêng ở mùa giải năm nay cái phong độ của tụi nó không được ổn thôi còn nói về hàng công thì uh, hai cái đội bóng này cũng tạo ra được nhiều cái cơ hội ở hai bên cánh đấy cho nên uh, cái tỷ lệ mà về cái kèo tài tài tài, tài góc của trận cầu này cũng rất là cao nhé anh em cho nên uh, với những thông số này uh, uh, thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái tỷ lệ kèo những cái đã đưa ra đó xong rồi tiến sẽ lựa chọn những cái mã kèo tối ưu nhất để cho anh em có thể đầu tư theo tiến nếu như mà anh em trùng mã trùng ý với tiến đấy thì ok anh em nhìn vào màn hình sẽ thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này Leeds United sẽ chấp đội khách Alicator với mức chấp là 0.25 cả chặn và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 luôn đó nếu như mà anh em tự tin vào đội chủ nhà Leeds có một chiến thắng trước Leicester đó tỷ số 1-0 hay 2-0 hay 1 gì đó ở ngay trong hiệp 1 anh em có thể đầu tư luôn cho tiến vào cái mã Leeds uh, chấp 0.25 hiệp 1 với cái mức ăn khá là cao bỏ 1 ăn 1.28 này đó còn về cái mã kèo tài xỉu ở trận đấu này đó chính là mã 2.75 cho mã tài xỉu cả chặn cũng như là một hòa cho mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 còn hiện tại cũng đã có mã kèo phạt góc lẫn thẻ phạt cho anh em à, thẻ phạt thì cả đội đều có mã kèo là thẻ phạt mã đắt kèo đồng trong cái trận đấu đầu này còn về mã tài xỉu thẻ phạt đó chính là 4.5 cho mã kèo tài xỉu cả trận đó còn phạt góc trong cuộc đối đầu này thì clip trên sân nhà cũng sẽ chấp góc Leicester với mức chấp là 1.75 đó và cho cái mã cả chặn cùng với chấp 0.75 75 góc ở ngay trong hiệp 1 còn về cái mã kèo mà tài xỉu góc ở trận đấu này đó chính là 10 hòa cả chặn này và 4.5 ở ngay trong hiệp 1 đó thì như tiến đã nhận định từ đầu video đến bây giờ cho anh em đó với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo những cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì tiến sẽ có các mã kèo có thể dành cho anh em có thể đầu tư như sau đây như tiến đã nói nhá thì à, đây là những mã kèo mà tiến có thể cho anh em đầu tư nếu như mà anh em thấy hợp mã trùng máu thì anh em vào thôi còn không thì anh em có thể xem như là tham khảo hoặc là đánh ngược lại đấy đầu tiên anh em vào cho tiến mã kèo là tài thẻ 4.5 đó và tiến tin trận đấu này sẽ diễn ra cực kỳ quyết liệt thậm chí là có khả năng cao sẽ xuất hiện cái chiếc thẻ đỏ luôn đó anh em cho nên anh em cứ mạnh dạn vào cho tiến mã kèo tài thẻ đầu tiên trong cái trận cầu này nhé tiếp theo là anh em đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo là tài tài gốc 10 hòa cả trận vì hai đội này khá là cân bằng với nhau đó về cái lối chơi về cái đội hình khá là đồng đều với nhau không có ai chênh lệch quá nhiều đâu cho nên nếu như một đội mà giành chiến thắng thôi chắc chắn là đội kia sẽ tấn công để tìm bàn gỡ và sẽ dẫn đến những rất là nhiều những cái quả phạt góc đó vì hai đội hiện tại đang chơi uh, tập trung khá nhiều và có lối chơi tấn công biên đó anh em đó về cái tỷ lệ mà xuất hiện góc cũng khá là cao cho nên anh em cứ đầu tư mạnh dạng cho tiếng vào mã kèo uh, tài gốc lẫn mã tài thẻ trong cái trận cầu này nha tiếp theo đó thì anh em cũng có thể vào thêm cho tiếng đó chính là vào cái mã kèo là tài đó mã kèo uh, tài bàn thắng trong cái cuộc đối đầu này đó thì đây là ba mã kèo mà tối ưu nhất mà tiến dành cho anh em để anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo và tiến dự đoán trận đấu này dù không biết chiến thắng dành cho ai trong cái trận cầu đêm nay nhưng mà tiến chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều thẻ phạt lẫn phạt gốc đó cho nên anh em cứ uh, thấy trùng máu hoặc là hợp ý với tiến thì cứ vào thôi đó thì tí nhận định trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 cho Leeds và cũng có thể là tỷ số 2-1 cho Leicester ở một trận cầu cực kỳ căng thẳng luôn à, cho nên anh em hãy cân nhắc trước khi, trước khi vào những cái mã kèo này nhé thật sự mà trùng ý hợp máu với tiếng thì vào còn không thì xem như tham khảo thôi còn những cái mã kèo chuẩn hơn ấy thì tốt nhất chiến vào bốn lần đi tiến đợi cái đội hình ra sân chính thức biết được có chơi cái lô, sơ đồ của hai đội lúc đó tiến sẽ đưa những cái sự lựa chọn mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi đó và tiến cũng nhắc lại một điều à, những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín đấy đó có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một trang chơi uy tín hoặc là anh em nào đang thua tha sau bờ đặc biệt là mùa World Cup Euro vừa rồi á muốn có một cái trang chơi muốn vào nhóm của Tiến để đầu tư để kiếm cơm gạo thì à, Tiến cũng chia sẻ thêm là nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí luôn đó còn anh em nào mà thật sự cần có một trang chơi uy tín chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai nền tảng đó thôi thì cứ liên hệ trực tiếp cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang cách tạo tài khoản cách vào kèo cách đặt kèo đó cách mua bán kèo này nọ trên trang trực tiếp cho anh em chơi đó còn nhiều mã kèo rất là hấp dẫn khác mà bên ngoài bên hậu chắc chắn là sẽ không có đâu nè đó thì nói chung anh em đủ điều kiện mà tiếng nói cứ liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng có dán ở phía dưới màn hình trong cái video này đây ngay câu chuột mà tiếng chỉ này đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiếng qua bốn cái đường link khác dưới cái phần mô tả trong mỗi video mà tiếng đăng lên đấy